tôi yêu biển Việt Nam những vùng trời bất khuất Bao lứa thanh niên lên đường cho tổ quốc Nơi hải đảo xa xôi vẫn căng tràn sức sống Dâng hiến thân mình trên những tuyến đầu cha ông ngàn dặm non sông xin bao tự hào yêu dấu miền trời